thì cái chỗ này cũng thân quen thôi lần trước ờ, duy ờ, cũng vô rồi Đấy, thì ờ, đợt này nó cũng vừa hết hết vụ à, thì thì để chuẩn bị cho vụ mới thì à, à, bà con đây cũng là chuẩn bị rất là nhiều cái cái cái cái hàng sẵn ví dụ như đây có canh phota có uh, Yuka, Yuka Quixel Gold Beta Pro đấy đây Aquamod Rogat đấy thế thì uh, Di, Di, Di à, cầm lên đây thì uh, trong cái chuỗi cái, cái quy trình mà hôm trước uh, Di giới thiệu thì nó có cái cái cái cái, uh, cái uh, uh, quy trình là nuôi giảm cái ảnh hưởng phân trắng thì thì uh, sau khi tham quan một số khu vực ở đại lý á, thì uh, Duy Thắng là cái tỷ lệ và khách bà con ở đây ủng hộ cái bộ sản phẩm vi sinh uh, kiểm soát uh, à, dịch bệnh và hữu cơ cộng với aquamod rugat thì nó bộ một sản phẩm phải nói là thấy cái tỷ lệ dùng phải là trên 70 phần trăm khách hàng đã dùng nuôi ở đây dùng à, với điều kiện à, có nghĩa là trong khoảng là khoảng khoảng trong cái vụ của anh Huấn thì khoảng là 4 à, ví dụ đợt này khoảng 200 ao nuôi à, tỷ lệ dùng khoảng hơn 70 phần trăm thì thì trình trình thấy cái cái sản phẩm này hiện nay sử dụng chia sẻ kinh nghiệm như thế này nó có cái ưu điểm gì và dùng trong trường hợp nào dạ thì à, ở cái khu nuôi nhà này á thì dùng hai loại vi sinh đó là bắc quát bắc quát và probenil ừ. thì cái probenil á thì em thường sử dụng cho tôm từ lúc thả đến lúc là 45 ngày tuổi Dạ. Sau đó đổi bác quát nhưng mà cái trong cái giai đoạn mà từ không ngày tuổi á ừ. tới 45 cũng có xen xen cái này vào. Ừ. Ví dụ như định kỳ là à, ba à, ba lần đánh pro bên yêu đi ừ. thì lần thứ tư thì em sen chút bắt bắt vào ừ. đó. thì à, giống như cái hồi vụ vừa rồi á Ừ. thì cái vấn đề mà cái sử dụng bắt quát là cái gai màu nước mà em gửi cái hình ảnh cho anh á ừ. là lúc tôm ao nhà đây nuôi là không có lý lan ừ. nhưng mà gai cái màu nước nó nó rất là đẹp đó thì cái bát quát thì giúp là ổn định màu nước giữ màu nước rất là tốt ừ. và cái đấy nó rất là sạch nó không bị nhớt ừ. yeah. Dạ, thì nó kiểm soát tảo ừ. yeah. Dạ. thì uh, uh, trong cái lúc ừ, từ ảo dèo á thì cái cử đầu tiên thì em sử dụng bát quát ừ. sau đó trở đi thì áp dụng Provenil ừ. yeah. Dạ. thì thì thì uh, uh xin nó rõ thêm với bà con là là cái cái cái bắt quát này á là một hệ uh, vi khuẩn mà ba, 6 chủng bacillus và nó sản sinh cái dòng enzyme rất là mạnh bên cạnh đó thì <clears throat> nó thêm một cái chủng kháng bệnh à, cái chủng kháng bệnh này thì nó kiểm soát cái mật độ vivo rất là tốt do vậy trong cái chuỗi quy trình mà để kiểm soát cái bệnh phân trắng á, thì chúng ta phải giải quyết con video từ ở ngoài môi trường bằng cái dòng khuẩn chuyên biệt chỉ chỉ chuyên dùng để kiểm soát video thôi nó không có giải quyết gì vấn đề về về về xử lý nước cả nó chỉ tập trung vào cái vấn đề con kiểm soát con video thì uh, dưới này thì em với uh, chú Vũ Ừ. Hòn Thanh Vũ ừ. có nghiên cứu riêng về cái chuẩn vi sinh trong cái sản phẩm bát quát này. À. Ờ. Hòn Thanh Vũ là phó tổng của công ty cổ phần thủy sản Sao Ta, à. đồng thời là trưởng phòng quản lý chất lượng, hiện à. tại đang phụ trách phạm nuôi ở Vĩnh Tân. Ờ, mấy, mấy mấy mấy trăm ao 269 ao ờ, à, dạ. anh Vũ thì một người rất là nổi tiếng dạ. ờ, thì năm nay nuôi 4.500 tấn à, xe lớn rất là nổi tiếng rất là thì có cái... được gặp anh Vũ thì cái vấn đề ở đây là thực sự nghiên cứu về cái thành phần bi sinh trong này nó kháng video rất là tốt đó à. là cái à. vấn đề nghiên cứu độc lập em danh vũ nghiên okay, cứu cái đó nghiên cứu trong một lab rồi à, dạ, dạ, dạ. và đồng thời là cái khuẩn lạc á ừ. thấy nó nhăn lên và cái liên kết nó lớn nó thành núi nó rất là tốt nên cái sản phẩm này em tiên dùng lúc lớn ok dạ thì nó có những cái chủng vi sinh ở đây là giống như nó hấp thụ nitơ ừ. dạ hấp thụ nitơ nó giảm cái dạ. hình dạ. thành nở ba nó về sau dạ. cũng như là cái nở hai ấy còn cái aquamop rugat thì thì thực tế dưới này dùng thì thì thấy sao thì giống như em nói theo cái ngôn ngữ nông dân đi ừ. cho nó dễ chứ đôi lúc nói thành phần trong này à. thì bà con mình chú ý là người xem thì đôi, đôi lúc cũng có hiểu nhưng mà mang brogot với qua mốt á ừ. thì thấy ruột đẹp chắc to ừ. là ăn thêm qua mốt tôi nó ăn sung mạnh hơn sức đề dạ. kháng dạ. nó rất mạnh dạ dễ thôi dạ rất đơn giản yeah. Dạ. vì cấu trúc sản phẩm thì cũng nói Dạ. rất nhiều lần thì nó là chỉ khuẩn sống thiết kế nên này khuẩn sống và đặc biệt là cái hệ vi khuẩn trong này á là là nó dòng khuẩn lactic và nó chống bám dính video nên là cái chuyện mà khi khi phân trắng nó xảy ra khi mật độ VO à, nó xâm nhập nhiều và nó nó nó nó, nó tạo thành cái màng ở trong đường ruột tôm à, và cái những cái màng biofilm trong trong đường ruột tôm nó là cái cơ chế để con khuẩn VO nó tiết độc tố và nó gây về, về phân trắng à, cũng như bệnh là là, là còn ở HB nó có thể tấn công ấy thì thì cái trong này dùng chủng Bidiococcus adc lactici này á, là một cái chủng rất là đặc biệt Ờ, và hiện nay sau 2 năm triển khai á, thì thì à, khách hàng đánh giá rất là cao về hiệu quả tổng thể trong vụ nuôi à, thì thấy là cái rủi ro dịch bệnh nó rất nó, nó giảm đáng kể ờ, cụ thể ở đây là phân trắng à, còn cái cái Aquamod này tại vì nó là chủng nấm men là nó không phải là đơn thuần là beta glucan tại vì beta glucan á mình chỉ kích thích hệ miễn dịch con tôm ở chỉ có cái cái các sắc sector là beta glucan 1316 thôi nhưng mà đối với Aquamod thì nó kích thích là đa chủng à, có nghĩa là đa các cái receptor receptor mình nôm na hiểu là cái hệ miễn dịch mình kích thích ở trong con tôm lên thì nó kích thích đa điểm à, nên là cái hệ miễn dịch con tôm được kích thích tổng thể và không làm quá căng thẳng con tôm nên không ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng à, đó là cái cái đặc điểm rất là khác biệt của cái Alphamod ở trên thị trường hiện nay à, thì à, chúng ta xài chúng ta sẽ đánh sẽ thấy được cái hiệu quả à. thì ngoài ra thì à, cái cái sản phẩm Canvota thì Canvota. rất là Canvota rất là rất là nổi tiếng hiện nay và hiệu quả rất là cao ở trên thị trường rồi à, thì đóng gói chai cũng như các à, rất rất nhiều bà con à, tin dùng phải nói hiện nay Canvota là một sản phẩm à, rất là nổi trội trên thị trường vì khi chúng ta cho ăn em mà cụ thể dưới này cho ăn thì sao <laughs> thì à, Canvota thì dưới này cho ăn là giai đoạn tôm là trên 40 ngày à, 4 ngày bắt đầu cho ăn cho ăn Canvota à, liều cho anh, dạ thì liều cho anh tầm 5 ml ừ. thực sự mà khi uh, sử dụng sản phẩm của bên thằng dương á thì em thấy cái ví dụ như đơn giá ừ. thì ví dụ như Brewwood Almond ừ. thì đơn giá cao nhưng mà ở đây cái liều lượng cái hàm lượng cho anh á ừ. đến ba gram ừ. thì thật sự nó rất là tiết kiệm thì ở đây cái vấn đề ở đây đôi lúc bản thân bà con của mình cái nhìn coi nhìn về cái nhãn đúng không cho ăn 5 gram thì những sản phẩm nó ghế thì hiện có thể cho ăn 10 gram 20 gram nó mới thấm ừ. Còn đây nhưng ở đây thật sự 2 gram ừ. ừ. tôm lớn thì em nâng lên xíu ví dụ như cảm thấy nó ăn yếu hay là vấn đề đường ruột không tốt thì em nâng lên 3 gram thôi ừ. à, tầm khoảng đó còn cái này thì cho ăn thấy hiệu quả đến sao dạ. cái này thì thật sự đánh giá hiệu quả nó thông qua là em chài cân à. tại vì em so sánh khu này là 6 ao ừ. khu khu cũ là là là 4 ờ, ao 4 ao vụ này nha vụ trước nữa là nuôi 5 ao nhưng mà vụ này do nước ít á, thì nuôi 4 ao và khu nại ao thì em mới so sánh tức là cùng độ tuổi tôm cùng quy trình nuôi cùng về cái uh, mật độ nuôi nhưng mà khi mà tôm lớn á, thì 6 ngày trở đi thì em, em chạy em cân 5 ngày chạy cân lần để tính cái ADR ADR tức là tốc độ phát triển gram à, gram trên con tôm trên ngày ừ. thì thấy thì ăn cái canh phota thì cái ADD nó nhích hơn ví dụ như bình thường tôm nó 0.55 đi ừ. nhưng mà ăn vô thì em thấy nó lên 0.6 đến 0.62 gram ừ. trên con trên ngày đó thì cái thấy nó hiện lên rõ và đồng thời cái ừ. cái vỏ lột á ừ. lột thì giống như xì phong sáng với chiều thì thấy nó lột nhiều hơn trội hơn và đồng thời cái vỏ nó cứng hơn ừ. dạ Ê, còn cái, ở đây anh thấy có cái quick gold này quick gold này cho ăn uh, giai đoạn nào và và cho ăn sao quick gold ha quick gold thì 7 ngày bắt đầu cho ăn rồi dạ đây đây đây em xuống đây đây là cái xeo gôn cái xeo gôn thì ờ, từ lúc dèo 7 ngày đã cho ăn rồi ừ. cho ăn rồi dạ. nó nó là một cái sản phẩm cũng không thể thiếu trong cái dạ dạ cái nói chung cho ăn tới thu ngày à, từ 7 ngày cho ăn tới lúc thu hoạch thôi okay. tới ừ. chín chục chín mấy ngày dạ. thì cũng sản phẩm này cũng rất là quan trọng dạ. trong cái chuỗi khoáng bổ sung vào tôm à, chúng ta có hai dạng là cái dạng à, canxi phốt bổ sung canxi à, dạ. À, hữu cơ và canxi và cái bộ sản phẩm là Quicksilver Gold thì à, bổ sung khoáng hữu cơ trên nền dinh dưỡng à. Đấy, sản phẩm không thể thiếu rất là đặc biệt thì ở trong ao thì có một cái sản phẩm không thể thiếu nữa là diệt khuẩn phải không không cái, cái đang nói về cái dinh dưỡng đó, đó là cái axit hữu cơ đối với cái khu nuôi ở đây thì ừ, nên em vận hành là nó nó không có thiếu đây acid hữu cơ mở lên mở cái này cho nó dễ đi tại vì cuối vụ rồi niêm phong cái đây lại ừ. cho nó gọn gàng xíu mở ra được không được được cái xíu nó cho cho người dán lại sau cuối vụ làm sổ rồi xong dạ yeah. Dạ. Dạ. cho nó à, cái axit hữu cơ này nó không nó đặc biệt nha nó không phải là axit hữu cơ hoàn toàn đâu à, à, thấy nó vậy chứ không phải là hoàn toàn vì axit hữu cơ hiện nay là nó rất là cũ rồi à, vì à, cũng là axit formic voionic thì cái khả năng kháng bệnh kháng vio nó rất là kém nên đối với hệ axit beta cro thì bên thằng Vương đưa cái cấu trúc sản phẩm vào này là các thế hệ axit hữu cơ thế hệ mới một phần cộng với axit béo um, axit béo ở đây là monoglycerid dạng bột Đấy, một cái dòng sản phẩm phải nói là à, kháng vivo mạnh nhất hiện nay vì nó nó thiên về hướng là vừa bổ sung dinh dưỡng mà vừa bổ sung vừa khống chế vivo chứ không phải là chỉ đơn thuần là tại thường axit hoke mình đưa vô thì nó nó làm hạm giảm cái pH đường ruột và, và nó khống chế khuẩn khuẩn nhưng mà đối với monoglycerid thì nó cái cấu trúc của nó nó tương đương với màu màng tế bào của con khuẩn và nó tấn công trực tiếp vào cái màng vào con khuẩn gây bệnh nên là nó và vì nó là axit béo nên nó sẽ bổ sung thêm cái dinh dưỡng cho con tôm nữa nên là nó không phải là đơn thuần là là axit hữu cơ bình thường nên nó rất khác biệt với các sản phẩm khác trên thị trường nhưng mà cho ăn thì thấy sao <laughs> thì thấy ờ, ruột đẹp tốt ờ. nhưng mà cái đây thì em cũng có dịp tìm hiểu sâu hơn nữa là nó có một cái chất làm mềm thành tế bào của vi khuẩn đúng rồi. rồi sau đó axit hữu cơ vô tấn công cái vi khuẩn đó nó dễ hơn đúng rồi. dạ thì cái đó cái chất cái chất riêng biệt của cái ừ. tùy theo cái công thức của ừ. sản phẩm mà không thể tiết lộ ra được ra okay. được dạ okay. nhưng mà cái này thì em dùng cho tôm lớn ừ. trong này thì do xài tôm nhỏ thì em dùng axit hữu cơ brosua đó ừ. loại cao cấp hơn ừ. tôm lớn thì như này ok thì dần nước dạ dần nước đây dần bột thì brosua ở trong trong này hết mất rồi hết mất rồi sao, sao? Dạ có nghĩa là cũng một bộ sản phẩm Đúng không thiếu không, thiếu. không thể thiếu tức là sẽ hữu cơ là không thể thiếu Yeah. Ừ. À, dạ. thì với với cái, cái cách dùng mà và và và Pro Sure với Beta Pro thì nó một cái giải pháp là giảm cái tình trạng mình à, giảm cái ảnh hưởng mình dùng kháng sinh bớt đi ừ. và con tôi mình nó cũng phát triển à, tốt có nghĩa là à, mình chỉ tập trung vào cái chuyện kháng sinh để ngăn ngừa về gan tụy thôi Đấy, còn về đường ruột thì anh nghĩ là những cái sản này là nó đủ đủ rồi đủ thay thế kháng sinh rồi đúng không nói gì đi <laughs> ví dụ như thật ra thật ra sifo là anh nghĩ nó nó đi về cân tự nhiều hơn Đấy, thì khoáng anh nghĩ khoáng khoáng tạc khoáng tạc hiện nay mình dùng đang có khoáng tạc thì em để khoan rồi kia mất rồi khoan nguyên liệu em để để riêng khoáng nước này còn xài không còn xài nhiều không khoáng nước thì em xài lúc dèo chứ lúc dèo thôi dèo là xài khoáng nước với lại khi mà tôm lớn thì cũng bổ sung vài lít vô xuống ừ. xuống ao tức là cái cái khúc mà nó để ý lơi lột nhiều á ừ lục nhiều thế giờ đang ngồi đánh khón ra mình ừ. tầm 3 kg cho ngàn khối nước thì bổ sung này hai lít cho ngàn nữa để cho nó cứng vỏ cứng nha. thêm dạ thì cái này em xài lúc dèo không thể thiếu giống như từ cái lúc mà bắt đầu thả thả xong rồi bắt đầu tức là ngày nào cũng tạt xuống ừ. tạt nửa lít trong cái trên ao dèo ao dèo tầm khoảng cỡ à, một trăm rưỡi mét khối nước cái cái cái cái khoáng, cái khoáng này thực ra là lúc đầu là công ty dạ. thiết kế cho trại giống yeah. Dạ. nhưng yeah. Dạ. mà thực ra cái sản lượng trại giống nó không nhiều nên à, hiện nay là tập trung vào cái ươm dèo và tăng trọng giai đoạn sau yeah. nên cái khoáng ươm dèo lý do là con tôm giai đoạn nhỏ thì cái khoáng khoáng bột của mình nó hòa tan chưa được nhiều chưa được tốt nên là thiết kế cái dàn khoáng hữu cơ này để dàn nước nên để tạc là nó sẽ hấp thu được tốt hơn nhưng mà thấy thấy sao khi tạc thì thấy nó có thì thấy nó tôm nó, trông, bóng hơn không? tôm nó bóng nó sung với lại thấy lột nhiều à, thấy nó lột, lột nhiều. nhiều với lại tạc cái này là em đỡ phải ngâm à, để... giống như cái dạng bột kia em à, phải ngâm em lấy nước trong em đánh xuống à, còn cái dạng này thì nó tan hoàn toàn rồi dạng sữa nữa ừ. thì đánh xuống nó cũng giữ được cái màu nước ừ. nữa okay. đôi lúc có những sản phẩm khác ví dụ như nó có màu đen hay cái màu tím tím gì đó thì đánh xuống đôi lúc nó hư màu nước của mình dạ, ừ. cái này thì đánh xuống nó okay. yeah. Dạ về khuyến cáo bà con yeah. Dạ. trong khu vực uh, sóc trăng thì nghĩ là đầu yeah. vụ nên chúng ta tập trung về vị vi sinh để khống chế con vivo và yeah. cái dạ. bộ sản phẩm aquamod rugat là sản phẩm yeah. Dạ. không thiếu trong cái chuỗi uh, sử dụng sản phẩm yeah. để giảm cái ảnh hưởng phân trắng mà duy thấy là cái hiệu quả nó rất là cao sau uh, vụ nuôi của rất là nhiều bà con ở khu vực mỹ xuyên này thì thật sự em nghiên cứu độc lập thì em thấy cái này nó kháng video rất là tốt mạnh lắm dạ yeah. nên anh nói là nếu mà trong trường hợp mình giá thấp lấy này mà ủ mà anh nói cho ăn cũng ừ. thì mà thảo giảm cái kia thôi nhưng mà phải ủ ủ nghĩa là chừng à, sụp khí chừng 3 tiếng hồ nhưng thôi nhưng mà trong ao thì cho ăn cái này đi tại vì cái môi <laughs> trường của ao nuôi nó khác so với phòng thí nghiệm à, à, à. nước rồi nó nên cũng không tốt anh, bằng anh dạ vì thi thiết á dạ. thực tế thì nên bộ này nó thiết kế chuyên cho <laughs> dạ. cuộc sống rồi sao việc cắt đó rồi ừ. còn gì nữa không ta à, nếu độ mặn thấp thì ở đây ờ, mình dùng muối thôi muối muối nhập 20 tấn á dạ. hai 20 tấn giờ còn nè đó à, nếu muối. mà độ mặn thấp ờ, thì chúng ta dùng thêm muối muối muối đen ờ, á à, muối đen tại dùng Bao này ký? một ký là 1350 1350 yeah. nhưng mà sắp tới là có thể là là, là là là nếu mình cố gắng tìm cái nguồn nước mặn thêm để để mình cung cấp để giảm lượng muối thật sự cái cái nguồn nước mặn cũng tùy theo dùng thì mình nói yeah, dạ, mình tìm yeah. Dạ. thôi mình đâu dám nói khoan khoan yeah. bắt chết cha bấm lên bắt mày rồi nó tìm đó à như vậy là để chia sẻ thêm cái cái cái cái cái bí quyết cái bí quyết mà mà mà mà ví dụ à, về